Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh youtube của VT88 Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đánh giá một sản phẩm của Microsoft có chiếc Surface Pro 6 Như các bạn đã biết, ngày 2 tháng 10 2018 Microsoft đã chính thức cho ra mắt dòng sản phẩm Surface Pro 6 Với hứa hẹn uh, nhiều thay đổi về tính năng cũng như thiết kế Và hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem nó có những thay đổi gì nhé Về và thiết kế, SUV Pro 6 không quá nhiều thay đổi so với dòng SUV Pro 5. Nó có một đôi chút thay đổi nhỏ, đó là viền màn hình như được bo tròn hơn một chút. Tuy nhiên thì cái này là nó không phải là thay đổi quá lớn. Mà anh em nào là thực sự tinh ý thì phát hiện ra thay đổi uh, nhỏ này trên dòng SUV Pro 6. SUV Pro 6 vẫn được thiết kế bởi hợp kim nhôm magie cao cấp, chắc chắn và đầy sang trọng. À, về màu sắc thì uh, đối phiên bản SUV Pro 6 có đôi chút thay đổi so với dòng SUV Pro 5 ngoài à, màu à, bạc à, truyền thống nó còn được có trang bị thêm màu đen để anh em nào thích sự thay đổi có thể lựa chọn về các cổng kết nối Survey Pro 6 vẫn được trang bị cổng kết nối USB một cổng kết nối tunable và một khe cắm thẻ nhớ và rất nhiều người đã mong chờ một say một sự thay đổi về cổng kết nối ở dòng Survey Pro 6 này à, nhiều người chờ đợi một cổng kết nối Type-C tuy nhiên thì Microsoft đã chính thức nói không với sự thay đổi này và đây thực sự là một sự hụt hẫng không hề nhẹ dành cho anh em nào mà đang ngóng chờ một sự thay đổi đột phá về cổng kết nối ở dòng Microsoft, dòng Survey Pro 6 này. Xét về màn hình của Survey Pro 6, nó được trang bị à, tấm màn hình nền IPS cùng với độ phân giải 2K, tỷ lệ màn hình vẫn là tỷ lệ 3.2. À, ờ, có một điều nho nhỏ mình à, hơi chê ở trên màn hình này, đó là viền màn hình vẫn còn hơi to, nó không giống như à, một số sự thay đổi của các dòng laptop khác, đó là đã trang bị màn hình full viền Tuy ờ, màn hình của Surface Pro 6 không có nhiều thay đổi so với dòng Surface Pro 5 Tuy nhiên mình vẫn là khá ưng ý đối với chiếc màn hình này bởi nó vẫn có độ sáng cao và độ tương phản rất là tốt Loa của máy được thiết kế ở hai bên Tuy không đánh giá quá cao về âm thanh nhưng so với dòng uh, tablet hay là ultrabook khác thì uh, các âm bass và chép của nó khá là rõ tạo một trải nghiệm uh, khá thú vị khi các bạn xem phim hoặc nghe nhạc Phía trên của màn hình được trang bị một camera 5 chấm kèm với tính năng cảm biến hồng ngoại giúp nhận diện khuôn mặt với tính năng à, Windows Hello trên hiệu hành Windows 10. Phía sau là một camera 8 chấm có chức năng lấy nét hỗ trợ các bạn trong việc quay phim và chụp ảnh. Thay đổi lớn nhất trên chiếc Surface Pro 6 này chúng ta kể đến đó là thay đổi về cấu hình. Surface Pro 6 được trang bị chip Intel 8250U thế hệ thứ 8 với 4 nhân và 8 luồng rất mạnh mẽ và tiết kiệm điện năng. Đối phiên bản Survey Pro 6 có rất nhiều cấu hình cho em lựa chọn Đó là chip Intel Core i5 hoặc Core i7 RAM có RAM 8GB và tối đa là có thể lên đến 16GB Về ổ lưu trữ ổ cứng thì có rất nhiều phiên bản từ SD 128GB và tối đa có thể lên đến 1T Uh, ờ, có rất nhiều cấu hình để anh em có thể lựa chọn làm sao cho một cấu hình phù hợp nhất với yêu cầu công việc và làm việc của mình. Máy vẫn được trang bị một card graphics ờ, UHD 620 giống như dòng Survey Pro 5 à, có thể hỗ trợ các bạn làm các công việc đồ họa nhẹ 2D như là Photoshop chẳng hạn còn nếu các bạn muốn à, làm một công việc à, đồ họa chuyên nghiệp thì cần phải trang bị cho mình những chiếc máy có các đồ họa rồi. chẳng hạn như chiếc Surface Book xét về thời lượng pin sử dụng của máy chiếc Surface Pro 6 nhờ được trang bị chip Intel 8250U tiết kiệm điện cho nên các bạn à, khi sử dụng các tác vụ để chế độ màn hình ở độ sáng 75% thì máy có thể dùng trong thời gian khoảng 6-7 tiếng liên tục còn khi các bạn giảm độ sáng màn hình xuống 50% thì các bạn thể sử dụng 8 đến 9 tiếng liên tục một ờ, thời gian có thể là khá lớn rất là ổn đối với chiếc tablet có cấu hình cao và độ phân giải màn hình lớn thêm một điểm nữa ở chiếc Surface Pro 6 này đó là các bạn có thể kết hợp với các phụ kiện ờ, đời trước như những chiếc bàn phím hoặc là những chiếc bút Surface Pen à, tự chung lại thì Surface Pro 6 này phù hợp với các anh em làm công việc văn phòng hoặc là thiết kế ờ, đồ họa nhẹ 2D như là chẳng hạn như phần mềm Photoshop. Và chương trình đánh giá sản phẩm của Viettel 8 hôm nay được xin phép tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Các bạn thấy video hữu ích, hãy vui lòng like và comment để ủng hộ Viettel 8 nhé. Xin thân chào và hẹn gặp lại.